Phần thứ nhất, chúng ta sẽ học ôn mở rộng về nhân hóa. Chúng ta sẽ cùng đến với bài số 1 và qua đó cô sẽ dần dần ôn tập lại cho các con và giúp các con vận dụng được nhân hóa. Yêu cầu của bài 1 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong một đoạn thơ. Tên của bài thơ là Ông trời bật lửa. Các con cùng theo dõi bài thơ nhé. Bài thơ của tác giả Đỗ Xuân Thanh nghe cô đọc bài này. Chị Mây vừa kéo đến, trăng sao trốn cả rồi. Đất nóng lòng chờ đợi, xuống đi nào, mưa ơi. Mưa, mưa xuống thật rồi, đất hả hê uống nước. Ông sấm vỗ tay cười, làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bóng lòe chói mắt, soi sáng khắp ruộng vườn. Ơ, ông trời bật lửa, xem lúa trổ bông. Nào, Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem trong khổ thơ này tác giả đã sử dụng nhân hóa thế nào để thực sự sống động như vậy. Với nội dung của bài, chắc chắn con sẽ hình dung được ở phần bài thơ này chính là phần tác giả đang mô tả một cảnh trời mưa. Đây là đặc trưng của mưa rào mùa hạ. Chúng mình cùng theo dõi để xem tác giả đã thổi hồn cho từng sự vật như thế nào qua biện pháp nhân hóa nhé. Câu hỏi thứ nhất, đó là qua bài thơ trên em thấy có mấy cách nhân hóa sự vật. Nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách nhân hóa sự vật qua từng câu thơ một nhé. Câu thơ thứ nhất, chị Mây vừa kéo đến. Sự vật được tác giả nói đến là mây, nhưng tác giả lại gọi mây là chị. Vậy cách sợ. Vậy cách nhân hóa thứ nhất đó là tác giả đã sử dụng cách gọi vật như gọi người.